Ở phần kiến thức, cô giáo sẽ có bài toán như sau. Ví dụ, một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 4 km. Bảng dưới đây cho biết quãng đường đi được của người đi bộ trong 1 giờ này, trong 2 giờ này và trong 3 giờ thì họ đi được bao nhiêu km. Đây chính là bảng thời gian đi và quãng đường đi. Nếu 1 giờ họ đi được 4 km thì 2 giờ họ đi được 8 km và 3 giờ họ đi được 12 km. Cô nhắc lại nội dung ví dụ. Một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 4 km. Bảng dưới đây cho biết quãng đường đi được của người đi bộ trong 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Thời gian đi 1 giờ, quãng đường đi là 4 km thời gian đi là 2 giờ thì quãng đường đi là 8 km. Thời gian đi là 3 giờ thì quãng đường đi là 12 km. Vậy chúng ta rút ra điều gì ở đây? Các con đều thấy khi thời gian mà gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đường cũng gấp lên bấy nhiêu lần. Cụ thể, thời gian gấp đôi thì quãng đường cũng gấp đôi. 1 giờ thì 4 km, 2 giờ, thời gian gấp đôi thì quãng đường cũng gấp đôi, 4 x 2 bằng 8 km. Thời gian ở đây đang là 1 giờ, tăng lên 3 giờ, tức là gấp 3, thì quãng đường cũng từ 4 km gấp lên 3 lần, thì nó sẽ là 12 km. Như vậy, thời gian gấp lên bao nhiêu lần? Thì quãng đường cũng gấp lên bấy nhiêu lần. Đó chính là bài toán thời gian và quãng đường là hai đại lượng tỷ lệ thuận đấy các con ạ. Và muốn thực hiện được bài toán với những bài toán như thế này thì cô trò của chúng mình sẽ làm như thế nào và có bao nhiêu cách giải. Muốn biết được chúng mình vào ví dụ tiếp theo nhé.